phần kiến thức. Cô giáo có nội dung bài học như sau. Cô có một hình chữ nhật A, B, C, D. Nếu cô giáo kéo dài đường thẳng AB và kéo dài đường thẳng DC, các con sẽ thấy điều gì xảy ra? Cùng cô quan sát. Kéo dài cạnh AB và cạnh CD của hình chữ nhật ABCD, ta sẽ được hai đường thẳng song song với nhau. Và chính vì vậy, bài học hôm nay chúng mình sẽ học là hai đường thẳng song song với nhau. Thế nào là hai đường thẳng song song? Bây giờ các con cùng nhìn cô kéo dài. Cô kéo dài đoạn AB và cô kéo dài đoạn DC. Lúc này cô không còn là đoạn thẳng nữa mà cô sẽ là đường thẳng AB và đường thẳng DC. Nếu cô kéo dài dài dài nữa đi thì các con thấy hai đường thẳng này có bao giờ cắt nhau không? Sẽ không cắt nhau các con ạ. À. Chính vì vậy, ta nói rằng hai đường thẳng này là hai đường thẳng song song với nhau. Cô sẽ có đường thẳng AB với đường thẳng CD là hai đường thẳng song song với nhau và không bao giờ cắt nhau. Còn khi nó không song song là ta kéo dài ví dụ hai đường thẳng chéo này ta kéo dài nó sẽ chạm nhau tại một điểm thì lúc đó không phải là hai đường thẳng song song nhưng hai đường thẳng song song là ta kéo dài thế cao đi chăng nữa nó cũng không bao giờ cắt nhau thì người ta gọi đó là hai đường thẳng song song thế ngoài hai cái đường thẳng AB và đường thẳng DC nếu có kéo dài hai đường thẳng AD và BC đố các con thấy hai đường thẳng này nó sẽ như thế nào